và tới ngày hôm nay là ngày 28 rồi 3 ngày rồi vẫn chưa nổ cho chúng ta một nháy lô nào và chúng tôi chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta một chút bởi vì là đường cầu của chúng ta đã bị xịt cầu rồi thì nói chung là những đường cầu ở trên à, video là những đường cầu tham khảo và chúng ta à, chưa nổ như thế này thì chúng tôi cũng chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa còn à, thật sự để nói thì ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng với lô tô 81 hai nháy cho ngày hôm nay đấy đường cầu kín số vip đảm bảo tỷ lệ ăn cao chuẩn chỉnh cho tất cả anh chị em chúng ta luôn rồi đấy, cho nên anh chị em chúng ta ngày hôm nay chúng đại thắng ở trên zalo số vip anh chị em nào ngày hôm nay ở trên zalo số vip chúng ta đại thắng rồi thì chúng ta chúng ta tiếp tục quay trở lại video và chúng ta đừng quên à, để lại cho video của chúng tôi những lời bình luận những lời à, comment ở dưới chân video để anh chị em chúng ta biết rằng à, trên video biết rằng là chúng ta đại thắng như thế nào mọi người nhé rồi thì Thật sự để nói thì ờ, đường cầu ở trên video mỗi ngày chúng tôi có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi là những đường cầu song thủ lô tô tham khảo hai ngày cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và lưu ý và cân nhắc. Còn chúng ta ờ, những đường cầu ở trên Zalo thì được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo tỷ lệ ăn cao chuẩn chỉnh cho tất cả anh chị em chúng ta luôn. Cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với ờ, ở chúng tôi mọi người nhé. Ok chưa? Còn những đường cầu ở trên Zalo thì đảm bảo tỷ lệ chuẩn chỉnh về bờ cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm và những đường cầu tỷ lệ 10 ngày đường cầu tự tin phải nổ chỉ có ở trên Zalo thôi Đấy, cho nên anh xem chúng ta lưu ý là như vậy còn ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây để lên video và chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta với một cả à, cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho ngày mới và chúng ta quyết tâm rằng là chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất cho cái những ngày bị chi cầu như thế này mọi người nhé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 tìm những nơi để chúng ta phải dừng chân à, sẽ à, dừng chân để chúng ta thành công hơn mọi người nhé bởi vì là ở trên video này bất kỳ các video khác thì nói chung là mỗi kênh có một cái phương thức à, phương thức bắt cầu riêng mỗi kênh có một cái lối đi riêng để cho nên anh chị em chúng ta không nên so sánh kênh này với kênh khác mọi người nhé thì nói chung là có những kênh thì nó sẽ xịt liên tục và cũng có thể là có những kênh nó có giai đoạn nó nổi liên tục đấy cho nên cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý bởi vì là những đường cầu ở trên video là những đường cầu tham khảo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 chúng tôi một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta là rằng là những đường cầu tỷ lệ cao, những đường cầu đảm bảo chương trình Weber chỉ có ở trên Zalo Sovic nghiên cứu bởi vì là nghiên cứu kỹ lượng và kết hợp rất là nhiều đường cầu để chúng ta sàng lọc ra một con số để chúng tôi chốt cho tất cả anh chị em chúng ta để cho nên anh chị em chúng ta suy nghĩ và tư duy ra <clears throat> thay vì ờ, mỗi ngày chúng ta bỏ ra cái đồng tiền để chúng ta chơi cái, cái cặp song thủ này thì anh chị em chúng hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để ờ, chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta lấy những con số đường cầu tỷ lệ cao hơn mọi người nhé ở trên Zalo thì được chúng tôi cung cấp đó là bạch thủ lô một số ok giờ bạch thủ lô một số này cầu xiên hai này và cũng như dàn đề ít số cho tất cả anh chị em chúng ta luôn à, cho nên anh chị em chúng ta à, lưu ý là như vậy còn à, nói chung là cũng không có một ai đảm bảo 100% cả đúng chưa bởi vì là à, đường cầu nó chạy có những ngày nó chạy ảo rất là ảo đấy cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn uh, chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ có trách nhiệm đưa tất cả anh chị em vào bờ với những đường cầu những con số tâm đắc nhất để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ còn uh, những đường cầu trên video này là đường, đường cầu tham khảo thôi cho anh chị em chúng ta lưu ý như vậy ok chúng tôi uh, tóm tắt ngắn gọn như thế này thôi anh chị em là chúng ta đã đồng hành cùng kênh rồi đã xem video rồi thì chúng ta hãy để lại cho video của chúng ta một lượt like một lượt yêu thích một lượt ờ, đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở trên video